Ờ, đầu video mình không có gì hơn mình à, xin chúc cho mọi người à, một ngày vui vẻ mạnh khỏe bên gia đình nha mọi người bây giờ thì mình đang ở Sài Gòn nha mọi người à, lâu rồi mình chưa làm video với lại vì lý do mình xa quê đó mọi người cho nên mình không có thời gian để quay vlog hiện tại thì mình đang làm ở quán cà phê 31 hôm nay là thứ bảy cho nên có chương trình hát cho nhau nghe có gì mình sẽ đi xung quanh quán mình quay và mọi người nhớ theo dõi cho đến hết video nha địa chỉ ở đây là 130 đường 65 Tân Phong quận 7 thành phố Hồ Chí Minh à, hôm nay là thứ bảy mọi người quán thì mở 24 trên 24 tức là mở từ sáng tới tối tối tới sáng không có đóng cửa nha mọi người với lại quán ở đây thì khách cũng rất là đông ừ, vui nữa mọi người hôm nay là thứ bảy cho nên à, có chương trình hát cho nhau nghe có gì mình sẽ à, đi xung quanh quán mình quay và mọi người nhớ theo dõi cho đến hết video nha chúng ta cũng đi thôi quán chắc là đẹp luôn mọi người ơi đây. hôm nay là thứ bảy nha mọi người thứ bảy thì uh, có hát cho nhau nghe hôm nay mình sẽ quay uh, quán uh, cà phê quán đây là rất là đông mọi người nằm ở quận 7 <coughs> quán đông xếp thứ nhì nhất nhì quận bảy luôn mọi người à, vậy này mọi người này bên kia nữa nha mọi người mình sẽ đi vô bên trong nha mọi người đó, mình sẽ quay cận cảnh cho mọi người xem ở ngoài này thì à, đây mọi người có menu luôn nha mọi người mình sẽ quay rõ cho mọi người xem nha đây nha mọi người

chờ chờ cõi lòng một nỗi lương tư cô bé ơi cô bé ơi cô bé cô bé cô bé ơi tự nhiên tôi lên sân to bây giờ mình sẽ đi lên trên lầu nha mọi người giờ mình thì đang ở bên ngoài hiên quán nha mọi người và đây ngắm cảnh rất là đẹp luôn mọi người đằng sau mình thì có chỗ để check in rất là đẹp nha đây là phía ngoài trên lầu của quán nha mọi người đứng trên đây ngắm xuống cảnh rất là đẹp nha mọi người đẹp quá mọi người ơi kia là một cái đó đứng trên này nhìn xuống thì cảnh rất là đẹp 31 cà phê cho mọi người giờ mình sẽ uống lưới để nghe này cho mọi người Christmas, Christmas time. vui vui một xíu thôi hay là đưa mọi người đi tham quan quán rồi để khách cùng chồng nha mọi người video mình cũng khá là dài cho nên là kết thúc nha mọi người mọi người nhớ bấm like nhắn chuông để ủng hộ mình nha hẹn gặp mọi người trong video sau nha